các mối quan hệ của người tuổi này cũng nhờ đó mà hài hòa hơn trước khá nhiều. Chính Ấn Độ mệnh, bản mệnh tự tin khẳng định được vị thế của bản thân. Những người tham gia thi cử trong thời điểm này dự báo có nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ cần bạn vững tâm ôn luyện, chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi. Thần may mắn đã gọi tên con giáp này trong ngày hôm nay khi chuyện tình cảm của bạn cũng không kém phần tốt đẹp. Ngũ hành kim thủy tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một gắn kết hơn. Sự lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai ngày một thấu hiểu nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Chính tài trợ mệnh, người tuổi sửu trong ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Các thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến tin vui cho bạn, túi tiền của bạn sẽ dày hẳn lên nhờ những khoản tiền lương tiền thưởng mà bạn xứng đáng có được. Bản mệnh hãy nhớ lên kế hoạch quản lý tài chính một cách cụ thể và rõ ràng để tránh việc chi tiêu vượt quá giới hạn nhé. Bạn vẫn cần phải kiểm soát tinh thần mua sắm đang hừng hực khí thế của mình mà. Thổ sinh kim, con giáp tuổi sửu trong ngày thứ bảy này dễ dàng tìm được tiếng nói chung với những người thân trong gia đình. Những mâu thuẫn dần được hóa giải. Người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần Nhận thấy chịu cục diện dần thân tương xung những mối quan hệ của người tuổi dần trở nên căng thẳng hơn trước. Những bất đồng quan điểm trong công việc cũng như cuộc sống là nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Người tuổi dần nên tránh xa những cuộc chiến tranh giành quyền lợi trốn công sở do tỷ kiến mang tới. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô độc, tuy nhiên, có lẽ đây lại là lựa chọn thích hợp nhất cho bạn trong thời điểm này. Ngày kim khắc mộc, có lẽ đây chưa phải là thời điểm để bạn tiến những bước xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Đừng để tình cảm che mờ mắt mà vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian sẽ giúp bạn và người ấy hiểu nhau rõ hơn đó. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi mão sẽ gặp không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ bảy này bản mệnh dễ bị choáng ngợp trước những lời mời gọi hấp dẫn để rồi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu những rủi ro ẩn sau đó. Hãy tỉnh táo và sáng suốt trước khi quyết định những chuyện hệ trọng như thế này. Số tiền đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng là công sức mà bạn đã bỏ ra bấy lâu nay. Đừng để chúng một đi không trở lại. Ngũ hành kim, mộc xung khắc cảnh báo con giáp này nên cẩn thận với những mối quan hệ khác giới. Sự tin tưởng đặt nhầm chỗ sẽ khiến bạn chịu những tổn thương khó có thể lành được Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn. Hôm nay thìn thân bán hợp, người tuổi thìn đón tin vui công việc trong ngày này. Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao bền vững, cơ hội ký kết hợp đồng mới cũng sẽ xuất hiện sớm thôi. Thêm nữa, vấn đề tài chính của bản mệnh còn có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Nhờ thiên tài trợ mệnh, rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hay khoản thu nhập thêm từ nghề phụ, Ngũ hành thổ kim tương sinh, người tuổi thìn hãy mở lòng mình hơn trong ngày này. Đừng ngại ngần tham dự những buổi gặp gỡ do bạn bè người thân giới thiệu, bạn có thể tìm thấy một nửa của mình ở đó đấy. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Hôm nay người tuổi tỵ xây dựng được cái mối quan hệ làm ăn thuận lợi trong ngày Tị thân lục hợp như hôm nay. Đây sẽ là nền tảng cho con đường phát triển trong tương lai của bạn. May mắn có thực thần che chở, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh hoặc nghề tự do, đừng bỏ lỡ thời cơ có một không hai này. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Những xung đột này sinh từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống cũng có thể trở thành mầm mống nguy hại cho mối quan hệ giữa hai bạn. Hãy tìm cách hóa giải chúng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Chịu ảnh hưởng của thương quan, công việc của con giáp tuổi ngọ gặp nhiều khó khăn trắc trở. Cũng chỉ vì tin lầm người mà bạn dễ mắc bẫy tiểu nhân này sẽ phải chịu những hậu quả đáng tiếc, tiền bạc thất thoát nặng nề. Hỏa khắc kim, bản mệnh cũng cần quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình. Đừng biện minh cho sự bận rộn của bản thân mà bỏ bê người ấy. Sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được những hố sâu khoảng cách giữa hai người đâu. Để công việc được thuận lợi hơn bạn nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành. Cụ thể ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp tài thần, tránh xuất hành hướng Tây Bắc bởi đây là hướng xấu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn với người tuổi mùi. Có các thần chính tài ở bên, túi tiền của con giáp này cứ ngày một đầy lên, Tuy nhiên có vẻ như bản mệnh đang khá bằng lòng với thực tại. Bạn có biết chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước, những thành quả bạn đạt được sẽ còn vượt mức mong đợi nữa không? Thổ sinh kim, mối quan hệ của giữa bạn và nửa kia ngày một nồng nàn thắm thiết. Cả hai dành những khoảng thời gian ít ỏi bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, ngày này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mà trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, bị hung thần thiên quan chiếu mệnh, con giáp tuổi thân sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối tranh cãi liên miên, đặc biệt với những người có chức có quyền, Tâm tính nóng nảy do thiên quan đem lại sẽ khiến bạn khó giữ được bình tĩnh mà có những hành động bộc phát. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những chuyện thị phi kèo rước họa vào thân. Thời tiết nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ăn uống kém ngon miệng, cơ thể suy nhược. Đừng quên uống thật nhiều nước và ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho bản thân. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu cho thấy mọi công việc trong ngày hôm nay của con giáp này có bước phát triển vượt bậc. Mọi kế hoạch được tiến hành một cách thuận lợi và nhanh chóng. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bản mệnh trong thời điểm này. Bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí tương xứng với năng lực của mình hơn dưới sự trợ mệnh của chính quan. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch, nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân,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 Thiên tài độ mệnh, người tuổi tuất có thể đón nhận những tin vui tiền bạc bất ngờ. Cơ hội phát tài nhanh chóng này chẳng mấy ai có được đâu, hãy biết tận dụng lợi thế của bản thân, nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau đó. Chuyện tình cảm của bạn có nhiều tín hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành thổ kim tương sinh. Khả năng bạn gặp được một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ mai mối là rất cao. Hãy vui vẻ đón nhận tình cảm của đối phương đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, mão, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi ngày Hợi thân tương hại cảnh báo trên con đường tiến tới thành công của bạn sẽ gặp không ít kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cần phải luôn tỉnh táo và hành động một cách cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu bụng trong bóng tối đánh vào điểm yếu và hạ bệ bạn trong phút chốc. Thiên ấn ở bên độ mệnh, với tài năng và trí thông minh sẵn có, con giáp này tự tin khẳng định bản thân mình, ghi dấu ấn không nhỏ trong từng bước phát triển của tập thể. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà tỏ ra cao ngạo, không thấu đạt lòng người, đó có thể là nguồn cơn của rắc rối mà bạn sẽ gặp phải trong tương lai đó. Kim sinh thủy, sức khỏe của người tuổi hợi trong thời điểm này có dấu hiệu tiến triển đáng kể. Việc ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện điều độ giúp bạn vừa có thể kiểm soát cân nặng vừa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, tăng cường sức để kháng chống lại mọi bệnh tật. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần,